xin chào anh em Và vâng, hôm nay thì mình có về một kiện hàng là những chiếc K40 Gaming Thì ờ, đây là những chiếc điện thoại mà gần đây đang làm anh em Phải nói là sôi sục luôn bởi vì là là những chiếc gaming phone với giá rất là rẻ Và cấu hình rất là cao nhá Ngày trước thì anh em lo ngại cái vấn đề là không dùng được Google Nhưng bây giờ thì Google chúng ta đã có thể dùng thoải mái rồi Và chỉ cần chờ để cài ROM quốc tế thôi, cài ROM tiếng Việt thôi đó thì uh, ngày hôm nay thì có điều đặc biệt hơn lần trước thì mình chỉ về ram 6 và ram 8 thôi mình bán thì chỉ có hơn 8 triệu thôi chi tiết anh em xem lại website là mm.vn nhé. nhưng hôm nay cái đặc biệt là về toàn là bản ram 12 gb anh em ạ đây toàn ram 12 gb luôn cấu hình cao nhất luôn ram 12 gb bộ trong 128 và mình muốn nói với anh em rằng MSM hiện tại đang phân phối những chiếc K40 gaming RAM 12 GB với giá rẻ nhất thị trường. Giá của nó chỉ hơn 9 triệu một tí rồi. Có nghĩa là nó chỉ đắt hơn RAM 8 g có vài trăm nghìn thôi anh em nhé. Có hơn 9 triệu một chút xíu thôi. Chi tiết anh em vào msm.vn để cùng xem đó chi tiết này vào mnm.vn để cùng xem là giá cụ thể lúc đấy là bao nhiêu còn bây giờ mình nói những mấy hôm nữa thì giá nó rẻ hơn thì thấy ra nó hớ đúng không thế nên là mình nói với anh em là chỉ hơn 9 triệu thôi còn một thời gian sau đó dưới 9 triệu rồi nên mình sẽ làm clip khác sau đó ngày hôm nay thì chủ yếu là mình muốn giới thiệu anh em là mình về rất nhiều đây anh em nhìn này đó rất nhiều đặc biệt có một chiếc về duy nhất một chiếc là là lý long thôi chút nữa thì mình sẽ mở hộp chiếc này nhanh và hướng dẫn anh em cách cài google nhé đó thì bây giờ chúng ta cùng xem này đó anh em nhìn thấy không toàn ram 12 g thôi toàn ram 12 g thôi đó anh em nhìn nào toàn về ram 12 ghi và mình vâng về đủ màu nhá là đen này trắng này bạc này đó đen trắng bạc đủ màu luôn à có một chiếc black sat 4 này black sat 4 này thì mình bán chỉ tầm à, chưa đến 10 triệu anh em nhé chưa đến 10 triệu trước này nó chưa đến 10 triệu cũng hơn 9 triệu thôi chi tiết anh em cứ uh, comment dưới video thì mình sẽ báo sau đó đó à có vẻ ở K40 nữa đó nhưng mà đây ở đây thì ờ, mình đang có một chiếc mình bóc sẵn rồi đây là K40 uh, ờ, gaming nhá K40 gaming trước này thì mình vừa bóc ra mình kiểm tra rồi đó trước này thì mình sẽ bán rẻ lại cho anh em chi tiết anh em cứ uh, comment bên dưới để mình sẽ báo đây là màu bạc nhé đó bây giờ mình sẽ mở hộp nhanh chiếc màu vàng broccoli xem là liệu nó có khác hay không và khi mà mình uh, cài Google như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn anh em đó đây nhá bây giờ là mình sẽ mở hộp chiếc broccoli này à, mình sẽ kéo dưới này để cho cái màn hình nó hơi đẹp một tí cái bàn hơi xấu nhỉ đây mình sẽ kéo đây nhá đó anh em mình nhìn thấy này đây là K40 Gaming bản Lý Tự Long thì nó có khác gì không thì đầu tiên đấy đây mình sẽ có một chiếc bóc sẵn này để mình so sánh nha đầu tiên thì cái hộp nó sẽ khác này Đó, anh thấy không? cái hộp nó sẽ to hơn cái hộp nó sẽ to hơn nhá à, to hơn cả về chiều ngang chiều dài và chiều rộng là nó sẽ to hơn đó một điều khác biệt là như vậy là nó sẽ to hơn này anh em nhìn nha đó chiều ngang to hơn đó rộng to hơn chiều cao cũng to hơn luôn thì liệu bên trong nó khác gì không đó thì uh, bây giờ mình sẽ làm clip bóc hộp nhanh và cài uh, à, hướng dẫn anh em cài Google nhé mình sẽ bóc hộp chiếc máy này ra mình sẽ mở hộp này đây anh em nhìn nhá bây giờ hoàn toàn là nguyên siêu đây bây giờ anh em có thể nhìn thấy nhá ở trên hộp nguyên siêu đi lông thì nó hoàn toàn là như này thôi đó ở cái hộp nó khác anh em nhìn này đây là chiếc hộp k 40 thông thường k 40 gaming thông thường thì nó như này còn gaming thì ở uh, uh, lý tự long thì sẽ như này nhá. đầu tiên là bên này nó có chữ ký của lý tử long này được in ở đây này đó ở đây thì nó sẽ có là tên của lý long broccoli này bằng tiếng anh và là king ở cung phu nghĩa là vua của cung phu ấy đó phiên bản spec edition đó, hiểu không phiên bản đặc biệt lý giải long đúng không đó, có một cái màu vàng và cái giả đen đây nó như cái bộ quần áo nổi tiếng của lý giải long anh em nhá đây ở đây thì có logo của lý giải long này đấy có hình ảnh của lý giải long ở đây dưới này nhá đó có một mũi tên để mở ra như này bên này thì đây chắc là cái bản lề của nó còn phía dưới bên dưới này đó, anh em nhìn thấy nhá điều đặc biệt của chiếc K40 gaming hơn những chiếc K40 thường ấy là nó có hỗ trợ âm thanh của đây này nó có hỗ trợ âm thanh của UBL thì mình thấy cái lạ cái là không hiểu sao ở trên chiếc Broccoli này thì nó không in không in logo của UBL nhá đấy nó chỉ có hai res audio này đấy các tiêu chuẩn của thị trường Trung Quốc đây là phiên bản nội địa của thị trường Trung Quốc em nhé hiện tại mới chỉ có nội địa Trung Quốc thôi phiên bản quốc tế của nó là F3 Pro GT ấy, thì phiên bản đấy sắp tới sẽ có và khi có thì chúng ta sẽ có tiếng Việt để cài vào những phiên bản này đúng không đó thì ở đây chúng ta có thể thấy là phiên bản này mình đang có là bản 12 GB RAM bảo trong là 256 đó em hiểu 12 kg bộ trong là 26 bây giờ mình sẽ mở hộp nhá à mình sẽ đặt siêu này mình sẽ đặt siêu này đó đây đây đó anh nhìn đâu mình sẽ đặt siêu nhá thì đây nó là cái bản lề nó nhấc lên như này này đó nó nhấc lên như này này à, em thấy không đó phía trên này nó sẽ có một cái bao nó sẽ có một cái bao to hơn như bình thường chắc chắn là bên trong nó sẽ có ốp nhưng nó không phải là ốp silicon đâu đây mình nhìn nhá nó sẽ là một cái ốp lý tử long nó sẽ là một ốp như thế này một cái ốp nó chỉ là cái viền như này thôi đó em nhìn nha một ốp rất đặc biệt như này đó, khi chúng ta muốn ờ, lắp vào kia chặt thì chúng ta bóc cái này ra để chúng ta dán vào mình sẽ để nguyên nhá giờ mình không ấy vào đó bên này thì nó có nút nguồn này bên này sẽ có nút uh, trái và phải để chơi game này bên này nó sẽ là cả búng vân tay và phím à bên nhầm đây là phím volume này đây là phím nguồn này đấy cả, cả búng vân tay luôn ở sách hướng sử dụng nó sẽ là rất là đơn giản và là vàng à, đây là giấy bảo hành thôi đây là giấy bảo hành của Trung Quốc đấy, điền vàng rất là đặc biệt đây và sẽ không có sách hướng sử dụng kèm theo nha đó đây là sản phẩm chính này mình sẽ bỏ qua bên nhá dấu dấu này đấy, bỏ qua bên này tí chúng ta sẽ xem sau thực ra rất là nhiều người review ở trước lý do rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên mình được bóc ra lần trước thì mình bán và khách hàng của mình bóc ra thôi chứ mình không được bóc đây là lần đầu tiên mình được bóc nhá đó bên trong này thì nó sẽ như này thế này à nó sẽ mở ra như này hình như là cái này không mở được đó, cái này sẽ rút ở đây thì phải này đúng rồi sẽ rút ở đây này à, đó, bên trong nó sẽ là bộ sạc nó sẽ là bộ là sạc 67W màu vàng rất là đẹp đây dạ, cảm tưởng như là đi theo máy đúng không đó cảm tưởng như là là chỉ thay thiết kế riêng nhưng thực ra là những chiếc K40 thông thường nó đã là sạc màu vàng rồi đây là anh em này những chiếc K40 thông thường K40 gaming thông thường thì theo nó đã là sạc màu vàng rồi nhé chứ không phải riêng gì chiếc Lý Tử Long đâu nhá đây là đó IC thôi nhá đấy sạc của, của sạc sẽ IC thôi đó IC thôi chứ không phải Lý Tự Long là sẽ sạc vào vào nhá mà có lẽ là Xiaomi người ta đã nhắm đến cái việc mà sẽ ra phiên bản đặc biệt là trước và người ta làm bộ sạc màu vàng một loạt và người ta sẽ cho theo những chiếc K40 game bình thường cũng sẽ là sạc màu vàng như này để anh em ờ, gọi đỡ, bỡ ngỡ đâu đó sạc màu vàng như này nhá rất là đẹp đây quan trọng nhất là cái dây sạc này mình sẽ thích nhất cái dây sạc này nó thiết kế rất là thông minh để chúng ta có thể vừa chơi game vừa sạc này nó sẽ lại cái dạng dây kiểu như thế này chứ không phải cắm thẳng nữa đấy có nghĩa là khi chúng ta cắm vào cái chiếc máy này nhá khi chúng ta gắn vào chiếc máy như này để chúng ta chơi game đúng không đấy thì nó sẽ không gần như là nó sẽ không ảnh hưởng nó rất là chặt và gần như là không không gọi là vướng tay máy để chúng ta chơi game có thể được như này bởi vì khi chúng ta có cái dây dài đây chúng ta chơi game nó sẽ bị vướng cái này sẽ không bị vướng nhá nhưng mà tất nhiên rồi chúng ta không nên dùng vừa sạc vừa dùng điều đó là điều rất là hạn chế nhá gọi chỉ biết là như vậy thôi chứ vừa sạc vừa dùng nhá rất là nguy hiểm trong máy nó chập điện biết gì đó là nguy hiểm cho chúng ta đấy, hoặc là cũng thể là hỏng máy hỏng pin hại pin đó cái này thì chỉ biết như vậy thôi còn bây giờ đến sản phẩm chính nhé đến chính chiếc điện thoại đó nó sẽ khác như nào này à, mặt trước là màu đen như bình thường một chiếc là màu đen giống như chiếc K40 gaming bình thường đó nhưng mà sau lên đó nhìn thấy đẹp chưa mặt sau nó sẽ là nó sẽ là màu vàng đây nó sẽ là màu vàng đó dạng kim loại à, đây là chiếc K40 thông thường này đó mặt sau nó sẽ là màu vàng cái phần gân của cái mép này nó sẽ là gân nổi cái bên này đây chỉ là hình ảnh thôi chúng ta ừ, không có thể vuốt thấy một lớp kính thông thường như đây nó sẽ là gân nổi này nó sẽ là gân nổi luôn đó này cái này nó sẽ là một lớp nhựa riêng này đó phía đường sau hồ đường sau lưng máy này thì nó sẽ không còn phải là chữ fighting nữa mà nó chữ là Brook Lee kinh ngọc công phu nghĩa là Lý Hiển Long ông vua của công phu và dưới này nó chữ là KO có lẽ là viết tắt của từ ờ, knockout ấy giống như ở game đối kháng người ta hay chơi ấy KO Fast, KO Comet và KO Fit đó nó là như vậy à. Đấy, còn lại là các thiết kế khác thì nó cũng tương tự như nhau thôi ở trên này máy ảnh và các thứ thì cũng giống và đèn flash cũng hình tia sét như bình thường đặc biệt là màu sắc rất là đẹp đúng không anh em và bây giờ mình sẽ mở nguồn lên và hướng dẫn anh em cách cài Google nhá và vâng, tất nhiên ở trên hộp thì ờ, trên hộp là nó sẽ không ghi là có âm thanh UBL nhé nhưng mà trên máy thì nó vẫn ghi là âm thanh UBL bình thường cái này đó có hỗ trợ âm thanh của UBL này đó chúng ta nhìn là show by UBL nhá giữa âm thanh công nghệ UBL nhá đó các thiết kế thì nó cũng tương tự thôi đúng không đó, đây là nút uh, trái phải để ta chơi game này Đấy, khi lắp cái cái ốp riêng của nó ở đây thì chúng ta cũng có thể dùng được cái này nó cũng sẽ tích hợp kèm cùng luôn đó đẩy vào chơi game này đây khi uh, sẵn là phiên bản là 12.5 nhé sẵn hàng sẵn là phiên bản MIUI 12.5 luôn thì chúng ta sẽ kích hoạt bên trong đó địa chỉ wifi bên mình mật khẩu wifi là 170 lần xanh cũng như là địa chỉ ấy Thế nhá mình sẽ kích hoạt và hướng dẫn anh em cài Google. Và khi anh em nhận được máy online ấy, thì anh em sẽ nhận sẽ sẽ mở máy ra và tương tự như này nhé. Thì uh, anh em cứ vào kích hoạt như mình này thôi. Đó. Cứ chọn tiếng Anh bởi vì hiện tại chưa có tiếng Việt đâu. Phiên bản này hiện tại chưa có tiếng Việt. Ngày trước thì không cài được những Google như là Google Play hay là YouTube là chúng ta không thể xem được. Chúng ta chỉ có thể cài YouTube vào để chúng ta xem thôi. Nhưng đến thời điểm hiện tại phiên bản cập nhật mới nhất là đã hỗ trợ Google rồi nên anh em hoàn toàn yên tâm trong cái vấn đề là máy này nó bị chặn Google nhé ngày trước anh em ngại mua bởi vì nó bị chặn Google mặc dù rất ngon đúng không nhưng bây giờ thì không ngại rồi sắp tới đều có bản quốc tế nữa cơ bản quốc tế là F3 ờ, Pro GT ấy là có bản quốc tế là chúng ta sẽ cài tiếng Việt đó đấy nhá sẽ bỏ qua cái này bởi vì sẽ mình thích full màn hơn mới 2020 mà đó bên trong thì nó cũng tương tự như là K40 gaming uh, phiên bản khác thôi đấy nhá trong cái tương tự này nó không khác gì cả đấy nhá anh có thể nhìn thấy vừa nó báo mình là cập nhật lên uh, MIUI cập nhật lên MIUI 12 12 chấm đây hiện tại bây giờ là MIUI 12.5.2 nhé và giờ đang báo mình là cập nhật lên MIUI 12.5.5 đây 12.5 này thì phiên bản 12.5.5 này thì chúng ta sẽ dùng được Google đó thì bình thường ngày xưa mình hay làm clip hướng dẫn anh em cách cài Google ấy bằng cách này anh em vào cái ghép app của Xiaomi này cái get app này chúng ta sẽ có Google luôn những chiếc K40 những chiếc điện thoại của năm 2020 21 trở lên đấy trở lại về sau ấy, thì nó sẽ có sẵn Google Play trang máy luôn và chúng ta không cài phức tạp những chiếc đời cũ nữa à, chúng ta chỉ cần vào cái get app này và chúng ta search là Google thôi đúng không đó, cái bàn phím thì mặc định tiếng chung chúng ta ấn vào đây nhé thì chúng ta sẽ search là Google này đó search là Google nhé thì hiện tại là cái bản MIUI 12.5.2 của chiếc K40 Gaming nó sẽ không thích hợp anh em tìm đây không được và anh em cài YouTube bằng APK chúng ta cũng không thể xem được nó báo luôn là thiết bị này không hỗ trợ dịch vụ service của à, hỗ trợ dịch vụ của Google hay là Google service này nó không hỗ trợ đó thì khi chúng ta muốn cài Google chiếc máy này ấy đơn giản thôi chúng ta sẽ cập nhật OTA lên ở trên này nó báo luôn nhé chúng ta ấn vào update này cái bản cập nhật này nó cập nhật được hai ba hôm nay thôi chúng ta ấn vào update nhé và chúng ta chờ đợi đó khi chúng ta chờ đợi nó cập nhật xong thì là chúng ta có thể cài được Google thông thường thì chờ nó xong thì mình sẽ làm tiếp anh em xem nhá bởi vì cái bước này nó hơi lâu anh em phải kiên nhẫn chờ đợi mạng chậm hay mạng yếu nó sẽ quyết định cho cái vấn đề cập nhật này thì thường thường nó sẽ mất tầm 20 phút đấy là lâu nhất thứ mình cập nhật thì thường thường là 10 phút thôi hiện tại mạng bên mình đang chậm này thì mình sẽ cập nhật lâu nhưng mà mình sẽ dừng lại video và mình sẽ tua nhanh đến cái đoạn mà mình cập nhật xong nhá ok anh em đó sau khi cập nhật xong ấy chúng ta cho vào cái đặt này chúng ta sẽ nhìn thế này ở đây thì sẽ là MIUI 12.5.5 này thì à, phải cái mưu 12.5 trở lên thì chúng ta mới 12.5.5 trở lên đấy thì chúng ta mới cài được Google nhé mới cài được Google thì nếu 12.5.2 15.2 12.5.3 thì chúng ta không cài được với 12.5.5 đó thì đơn giản thôi khi cập nhật xong chúng ta lại vào cái get app của MIUI Xiaomi nhé chúng ta gõ cái Google Play này đó Google Play này ở đây nha đó, thì nó sẽ ra luôn à, Google Play này nó sẽ ra luôn và chúng ta chỉ cần ấn vào update thôi đó chỉ cần ấn vào mỗi update thôi là chúng ta sẽ có Google Play luôn và khi Google Play thì chúng ta có thể cài được những cái ứng dụng như là YouTube hoặc là Facebook tất cả các thứ mà bên Trung Quốc người ta không được dùng ấy mà khi cài xong thì chúng ta ở Việt Nam chúng ta sẽ được dùng thế nhá đó thì nó Google Play ở đây có này còn muốn xóa ứng dụng Trung Quốc đi thì đơn giản thôi chúng ta giữ vào màn hình đây đó sau khi nó hiện vào như này chúng ta ấn hết vào cái này để xóa hết ứng dụng của Trung Quốc đi không chơi với Trung Quốc nữa đúng không đó, xóa hết đi bùi điện hết chế dùng ứng dụng của Google thôi đó, ấn vào install à, uninstall này đó, xóa hết đi thế là ứng dụng Trung Quốc nó sẽ bay hết và bây giờ là chỉ còn ứng dụng của đây bây giờ xóa tiếp nha đây. đó bay hết rồi đó chỉ còn có Google Play thôi thì vào cái Google Play đăng nhập cái khoản Gmail vào và tải thôi là dùng bình thường đó đăng nhập được Google này ok đăng nhập được tài khoản Google này ok luôn đó gò vào đây dùng bình thường rồi chúng ta sẽ tải youtube đi tải youtube nha và xem được không đúng không đó tải google này sao có những cái gì google cài hết vào còn những cái gì của trung quốc thì chúng ta không làm dùng đó chỉ cài những cái của google thôi google chrome này à, google tìm kiếm này đó, google chrome này là cài hết vào đúng không đó. tất cả ứng dụng game kia là chúng ta có thể cài được bình thường đó đây youtube này vào xem bình thường chưa đó ngày xưa thì nó chặn đúng không bây giờ vào xem bình thường này à, k 40 gaming à, đó chưa một bạn ở trên youtube bạn cũng làm đấy về hai con này so sánh k 40 gaming và xiaomi poco f 3 đó poco f 3 là k 40 thường đấy đó cái bình thường nhá còn à, nhân tiện mà khi chúng ta bóc hộp và chúng ta cài Google ấy thì chúng ta nên tạo một cái tài khoản Xiaomi MIUI tài khoản Xiaomi nhé tài khoản à, mình làm là tài khoản Xiaomi để chúng ta uh, unlock xin quyền unlock đó, bởi, vì là bây giờ thì chưa có tiếng Việt đâu chúng ta cứ xin trước đi unlock trước đi khi nào mà có tiếng Việt thì chúng ta cài thôi bật cái develop vào lên cái này thì chúng ta có thể xem video mình hướng dẫn dùng con K40 ấy đó tài khoản Xiaomi bật xong đúng không bật cái uh, trình uh, gọi là develop option lên đó, khi vào develop option thì chúng ta lại ấn vào mi unlock và chúng ta add tài khoản vào đây nó phải có sim 4G phải có tài khoản Xiaomi đây thì ta mới add được sau khi add xong là chúng ta chờ 7 ngày sau chúng ta unlock unlock và khi nào có tiếng Việt chúng ta cứ thế là cài thôi K40 Gaming thì bây giờ chúng ta cài hoàn toàn bình thường và Google bình thường như vậy rồi chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm nhé đó các bạn cứ làm theo hướng dẫn này của mình thôi mà các bạn nào mà không thành công ấy thì các bạn comment video hoặc các bạn cứ gọi điện cho mình để mình sẽ hướng dẫn còn nếu mà các bạn muốn mua những chiếc K40 Gaming này thì các bạn có thể comment bên dưới video số điện thoại của các bạn hoặc các bạn có thể vào Facebook là mm.vn luôn ở trên đấy thì mình sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các bạn online luôn và các bạn có thể đặt hàng ở trên website nữa thì ờ, bên mình sẽ ship hàng cho các bạn và bên mình có ship COD toàn quốc đó các bạn bên mình hiện tại bây giờ đang đầy đủ các phiên bản 6 g 8 g và 12 g đó các bạn đặt hàng thì mình sẽ ship cho ờ, các bạn rồi các bạn làm theo video này của mình các bạn cài Google các bạn mình để quy siêu nhận hàng các bạn phải thanh toán nhé và bên mình sẽ bảo hành một đổi một lên đến 30 ngày cho các bạn đặt hàng online và bảo hành chính hãng lên đến 18 tháng có nghĩa là lỗi các bạn tất cả các lỗi các bạn đều được bảo hành hết mình sẽ gửi đi hãng Xiaomi để các bạn được bảo hành ở bên Trung Quốc thời gian bảo hành tương đối là nhanh thôi cũng không chậm hơn Việt Nam là mấy đâu đó bạn được bảo hành 18 tháng hoàn toàn đó, để mua hàng trực tiếp thì các bạn qua 170 lệch chay hiện tại mình có chỉ có một cơ sở tại đấy thôi Hải Phòng nhá đó còn các tỉnh khác mình chưa có các bạn còn à, cho mình một like và subscribe kênh YouTube nha cảm ơn các bạn chào các bạn